với à, anh trưởng thôn nói thì con này anh ấy xuống xã họp ấy mà có gia đình là có hai cháu một cô hiện tại đang ở với à, cô chú và một người mẹ già nữa Đấy, cô anh chị ạ à, hiện tại thì uh, Giang đã có mặt tại cái uh, ngôi nhà và trước mặt của các bạn anh chị là đã nhìn thấy đây là ngôi nhà của hai cháu uh, mồ côi là con của anh trai hiện tại là đang ở với chú ruột của mình ấy. Đây là ngôi nhà thì uh, nhìn bên này thì thấy là lợp bằng danh phía bên này nóc thì là bằng uh, tấm pro nhưng ở nhà thì là cũng có một khu vực là để củi của gia đình anh chắc mấy cháu chơi đây là có thể là con của anh hay là con của anh trai xin chào các con nhá làm gì đấy ô xem phim à ô oh rồi xem phim uhm. giờ thì mình sẽ vào à, nhà để hỏi thăm à, anh chị và gia đình và các cháu nhé cũng anh chị nhé đấy thì mình có mua ít quà đây rồi là của cô cô thao là sẽ đi cùng mình thì mình sẽ nhờ cô phiên dịch lại hỏi một chút về gia đình đây là hôm nay vào thì à, gửi cho các con đây này và các cháu nhỏ nhỏ ấy nhá Ờ, vâng. tôi có mấy cháu nhỏ nhỏ này vâng, cháu hai tôi tông ờ thế mà mua mình nhiều lắm à Ừ, cho các uh, cháu nhỏ vâng. đây là bà bà anh ấy đúng không đúng rồi bà cụ ừ. anh uh, có thao để đứng ra đây nói chuyện một chút này em cho em hỏi anh một chút đấy vâng. là bây giờ hiện tại là những đứa nào là con của anh hiện tại anh có thể chỉ cho em biết được vâng à, à đứa con của em thì chỉ con con này với con này với con kia anh à. Vâng. con này là con nó không có bố quá vâng con đấy là này. con của anh ừ. còn một đứa chị nó nữa học ở nhà trường quá vâng À, à, con hai hai đứa một cô à hai hai đấy theo được biết là là hiện tại là anh là chú ruột của hai cháu một cô bố đúng mẹ rồi, đúng không đúng rồi là con đấy là con của anh trai đúng rồi ừ, còn, còn à, anh là là là chú ruột của hai cháu Đúng rồi. Thì hiện tại đang ở với anh và mẹ già và vợ anh nữa. Vâng vâng. Và ba đứa con của anh đúng không? Vâng. Ba cháu. Vâng. Nhỏ của mình. Vâng. Ừ. Thế hai cháu này thì bố mẹ là bố là như thế nào nguyên nhân như là là bố là nó nó, nó đẻ được một con cái nhỏ nữa lại xin mà lại xin một con được một con cái nhỏ nhưng mà ừ, đúng không? Ừ, nó Ờ, ờ, đúng rồi ờ, con bố bố của con đấy là đâm bị mới rồi anh ạ à bị mất đấy gì đúng rồi ừ, gọi là mất đúng rồi ừ. thế là con mẹ của cháu thì như thế nào mẹ của cháu đấy là để đi lấy chồng anh ạ à là bỏ đi lấy chồng vâng, nên là bỏ bỏ hai cháu từ đấy đi vâng. trong bao nhiêu năm rồi anh à, đi được 4 năm rồi anh ạ à, 4 năm vâng. 4 ừ, vâng năm là... mà bây giờ à, mẹ của con đấy chồng à, đi leo bảo bảo đi lấy trốn nhưng mà đi lấy trốn ở bên à, lọc cây đấy mà bây giờ chưa đi xong thằng con một lần nó à cứ ấy là bỏ đi là không không về thăm à, hai, hai cháu nhỏ luôn đấy vâng ờ chỉ không là, ừ. sống với ừ, hai con đấy ừ, là ừ. chỉ còn sống với em thôi ừ. ừ. à đấy à thế là không các con cứ bóc cho ăn đi bảo các các cháu bóc cho ăn đi à, không, <laughs> không, phải, không phải ngay đâu cứ bóc cho ấy thôi ừ. cứ to à cứ thoa bóc cho xong rồi à. cũng được thế nhá tăng ừ. ừ. thế nào nhá thế, thế cho em hỏi là hiện tại là cháu đây là cháu thứ hai đúng không dạ. à. cháu này là cháu thứ hai à, là con dạ. của anh trai dạ. thế cháu uh, tên gì nhỉ anh nhỉ à, tên là uh, hờ thị phạ phà phà Hờ Thị Phà Đúng rồi Hờ Thị Phà à. Em là học hờ Con chị ừ. nó là con gì? À, con chị đấy là con Nu À Nu Nu Nu Hờ Thị Nu Hờ Thị, Phà và Hờ Thị Nu À đều là con gái hết à anh? Con gái hết à, ừ. là con gái hết anh ừ. Cháu Phà năm nay uh, học lớp mấy rồi? Còn đi học không? Có Con còn đi học không? Có, kiểm biết cho kiểu tè Hả? Hai có đúng không tè? Có đúng Có À có đi học cái gì? Còn đi học cái gì? Thế con, con chịu khó nói tiếng kinh nhưng mà cứ nói chuyện với chú đây đúng rồi bác kéo ăn mọi người lấy đi. Nào ừ, nó cho cả ba ba cháu đi. Với nhau ăn đi. Nhá, còn tí nữa bọc sữa. À đây là đây là út của anh này đúng không? Đúng rồi. Cháu út đây đúng không? tí nữa bóc sữa cho cháu uống. Vâng. Ừ. Cháu tên là Phà. cái con cháu ấy là tên là Nư nhỉ? Nu. À, nu à? Vâng. Hờ Thị à, Nu. Hờ Thị Nu họ Hờ. Hờ Thị Phà. Hờ Thị Phà, Hờ Thị Nu. Thế là mà, vợ anh này là sinh được ba cháu này vâng. còn hai cháu là một cô là tổng hiện tại là anh đang ờ, nuôi cả hai đứa cháu vâng. là con của anh trai nữa là năm người vâng, và một là, ờ, là mẹ già nữa đúng không đúng rồi mẹ già anh là, ờ, là năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà cả là phải chửi chồng ấy nè bà còn nhớ bà nay bao tuổi không bao đi câu cái này ít nhất cũng là chồng à, sang ở à, gì chủ sổ sung rồi đó mua cha đi sung rồi đó ừ. có lò chế được xin năng một chín bát đi à, bốn ba à bốn ba bốn ba ừ. cũng cắm ờ, mấy rồi vâng, được tám ừ, bảy bố của em à, đúng không hay bố của em em mới thì em chỉ được mẹ muộn hơn một tuổi không à à cô lúc mà mà mà anh là được 10 tuổi thì bố anh đã mất rồi thì còn mẹ là nuôi anh đến hiện tại xong lập gia đình vâng. à, xong là anh trai thì là mất vợ anh trai thì bỏ ly cùng vâng. anh chị ạ sau đó thì hai cháu phà và cháu nu vâng. là được sự cứu mang là của người chú ruột đã đang ở với với, với uh, chú và bà nội thế là là vợ của anh tổng năm người có được không cháu cả học có được không à. chị gái của của phá ấy chị nu sẽ... học có được không có được học giỏi không học không. sinh có giỏi không nó không không được học bình, bình thường thôi à. à. học dưới xã đúng không vâng học dưới xã bây giờ năm nay là học lớp 6 à học lớp 6 rồi vâng còn ừ. phải đấy là năm nay là à. học chỉ lớp 3 ừ. vâng Thế ờ, hỏi hỏi ờ, con là phà là có muốn đi học hoặc là thiếu cái gì thì à, chú mua sách vở cho quần áo cho mới nhá để đi học à, con bảo là con muốn à, thích đi học ừ. Thế hôm nào chú mua cặp sách mới cho có cặp sách mới này Có ờ, dép này Để đi học này con phải chịu học, có học cơ, các con phải chịu khó học Nhưng mà học giỏi là chú có bằng khen Bằng, vâng, ừ. ngại Ờ thì uh, đây thì mình chủ yếu hôm nay vào hỏi <laughs> thăm uh, gia đình uh, uh, anh anh anh tên là gì nhỉ tên là hờ a cha anh hờ a cha vâng. à hờ a cha ừ. hiện tại kinh tế gia đình mình uh, như là tập trung vào là lúa hay là ngô hay cái lương thực chủ yếu của mình à, chủ yếu của em là chỉ tuôn làm à, là ngô ấy, lúa thôi anh à, à, à thế một năm là thu nhập được có có được nhiều không à, vụ cộng à, lúa thì chỉ còn là à, hơn à, bố mình à, năm năm ba thôi à. một năm thì chỉ được thứ ngô thì chỉ bây giờ thì lợn chết hết ở con làng nhỏ nữa thì chỉ được ờ. à. mười hơn mười bao hơn 10 bao. Vâng. Ờ, thế thì cũng không không đủ ăn nói về về kinh tế của anh. Rất thâu là hoàn cảnh. Thâu thì đủ bây giờ thì cái hà đầu đấy, hà ừ. bây giờ thì thôi thì không ừ. còn, còn còn đủ ăn nữa dọn thì chỉ nhà, nhà, nhà, ừ. bố mới lâu rồi thì không có ai để làm đào dọn nữa thì bây giờ à, nhà lệnh khó khăn nó không cái gì cũng không có thì ờ. chỉ tuần là uh, à, cơm không còn đủ ăn nữa. Ừ. lợi thì nói lợi à, lại vì nó đậu cái nọ cái kia nó thì không ừ. nó điều nó giờ chỉ uh, còn lợi thì muốn uh, nuôi nhưng mà uh, thế lại không có tiền mua nữa thì uh, chỉ uh, bây giờ thì lợi chết hay đi mua quả họng nhưng mà uh, bây giờ lại không có tiền nữa thì um, bây giờ thì lợi là uh, không có ừ, bị cái nọ cái tiền nữa thì nó lại không có nữa thì muốn mua nhưng mà không mua được thì bây giờ nhà lại khó khăn nữa làm không được nhà nữa uh, thì uh, mình cần Ờ, rất là ngại nhưng mà chỉ là nhà toàn là khó khăn là không có tiền nữa thì không, làm điều thôi anh ạ ờ thế à, à, Vâng, kính thưa các anh các chị, hai cô cháu với cháu Giang lên thăm hộ gia đình à, có hai cháu mồ côi. Thì là về sống à, dựa vào hai chú, thì gia, đình, gia đình của chú cũng rất là hoàn cảnh khó khăn thì à, gia đình cũng có à, nuôi hai ba con lợn con nhưng mà cũng bị dịch à, bệnh gì đấy cũng không có gì cho ăn nữa thì cũng đã chết hết rồi bây giờ nguyện vọng gia đình cũng rất muốn được có con nuôi ví dụ con lợn à, có vốn nuôi lợn thì cũng có muốn à, chăn nuôi nhưng mà không có vốn thứ nhất thứ hai nếu mà mua được lợn cũng không có chuồng để mà chăn nuôi thì bây giờ hiện tại bây giờ còn đang có mẹ già ở đây thì mẹ già thì à, cũng cao cao tuổi trên 87 à, tuổi rồi thì cũng không làm được gì cũng sống dựa vào con dâu con trai thôi con dâu thì lại con mòn thì mỗi con trai đi tìm ăn chạy vậy thì cũng không đủ vâng à, xem à, các anh các chị nào có lòng hảo tâm thì có thể giúp được gia đình ít nào không để bớt vát được cái nỗi đỡ nỗi khổ của gia đình không thì cũng kính à, <laughs> mong các anh các chị cố gắng <laughs> có lòng hảo tâm giúp đỡ thì à, gia đình cũng thay mặt gia đình cũng cảm ơn các anh các chị ừ. năm ấy thì uh, theo như mà giang có hỏi anh đấy thì uh, cũng là anh ấy đôi khi là nói khi tiếng uh, kinh ấy thì nó chưa được sõi lắm nên là đôi khi mình bảo anh cứ nói tiếng hơ mông của mình cũng được Vâng. thì mình sẽ nhờ cô của mình à, cô Thao là phiên dịch lại là cái à, vâng. ý mong muốn của gia đình và bản thân vâng. khi mà biết được cái hoàn cảnh của anh hiện tại là phải nuôi là ba cháu nhỏ là con của anh và hai cháu là con của anh trai là mồ côi cha mẹ bố thì mất và mẹ thì bỏ đi à, lấy chồng biển biệt là cũng không về mấy năm nay rồi mình rất là thương các cháu rất mong muốn là các cháu rất là đi học để cho thay đổi tương lai do là hoàn cảnh của chú thì cũng rất là khó khăn nhé, mình có mẹ già thì à, mình cũng ờ, xin phép là mình ờ, quay qua trong căn nhà của anh chị một chút và bà hiện tại là có là năm người này năm này sáu bảy tám nhân khẩu tám nhân khẩu đúng không tám nhân khẩu ấy trong căn nhà đây thì uh, bên bên này là là buồng ngủ của anh với ai đây à vợ chồng anh ngủ bên này à thế còn bên giường bên cô này là của của anh ngủ ở đây à, không có anh à, không, không có anh. anh ngủ à thế các cháu thì ngủ đâu các con thì ngủ đâu à các con ngủ bên đấy hết à ngủ với bà ồ ồ thế là ngủ với bà hết à À, hai con ngủ với bà ừ, hai hai cái mà thế còn hai cháu phà và cháu ấy phà thì ngủ đâu à, cũng ngủ với bà luôn ừ. à, thế là à là con ngủ với bà luôn đấy nhà nó hơi tối một chút cô anh chị ạ tại vì không đủ ánh sáng không không không nhìn rõ tại vì có một bóng điện rất là tối luôn thế bên này thì có một cái giường không có màn không rõ ở đây mình không có điện nhà nhà mình không có điện anh nhỉ có mối là lút tên họ đó á mỗi bóng điện rồi Ừ. Ừ. à, không không không có điện ừ, ừ dạ. đây là ngủ với bà ở đây đấy bà cụ hôm nay là cũng cũng à, tắm mấy à, ừ. ngủ như này thì à, rất là ốm đau dễ bệnh tật lắm đây nếu mà này người bào người ta quen đấy mình thực tế là cũng không thể này được rất là nó không không sạch sẽ đảm bảo cái môi trường trong căn nhà anh thì thấy có một cái máy ờ, lúa lúa đấy thế bên này thì người đồng bào hâm mông là nào cũng có một cái bếp lò là để nấu cắm lợn này cho gia đình vừa ăn sáng xong đang chuyện gia đình thì không có gì là, là khá giả theo anh nói thì mình đây được vài xong nồi bếp ở đấy là có bếp củi thì mọi người hay ngồi ở đấy à cái phía bên này mới là cửa chính vào ấy đúng không nhỉ bên này là cửa phụ đó chứ nhà này nhà là bằng tấm pro nhưng mà nửa tấm nửa danh cái cái này là là là bằng dui mè hầu như là bằng gỗ bằng con nuôi bằng chè thế này anh anh anh anh có nuôi con gì không anh, anh, anh tên là nhỉ quên mất rồi anh mở được cửa này không anh em mình ra đây anh anh tên gì nhỉ em quên mất dạ, rồi danh là hờ A cha à hờ A cha đấy, vâng. khổ thế người đồng bào ờ, tên nó khó đọc em toàn hay quên đó giang ấy đây là phía đằng sau của anh ừ. sau thì cũng không có gì nuôi cả đây, ờ, gà đấy cũng được được mấy con gà này Ồ. không có gà cái này luôn nhà mình à cha ơi đi, đi trà anh à ờ đây có một con lợn à vâng, chỉ có một con lợn thôi anh ừ. con này lợn này chắc thì tầm uh, yến đâu á vâng nhỉ dạ, dạ, không biết nó được không ờ. cái này là anh cũng, cũng ờ, nuôi được một con cái ừ. này nhà vệ sinh đúng không đúng rồi ừ chỉ còn là một chỉ còn ừ. một con lợn này thôi ừ. con nọ có mấy con to nhưng mà chết hết rồi anh bị à. bệnh chết hết rồi chết hết rồi vâng. đấy là kinh tế là cũng ấy vâng. theo có một con cái này là làm được cái trùng ờ, xây thì nó nó tốt hơn đúng rồi nó chắc chắn hơn nó bền hơn nhưng mà làm cái trùng xây chỗ này hơi khó đấy vâng đúng không nó dốc như này à, lại nó ra ở vâng. kia ở tí thôi phút là đâu mà đâu ừ, không ấy đâu này nó nó nó dốc này không ấy đâu phải à, ấy nó không, không đơn giản xây chuồng lợn như xây chuồng lợn là anh cũng tự xây được hết đấy à Ừ, người rồi, em tự xây thôi anh anh à, ra dạ, xây được cả giỏi nhỉ à, em chỉ tự, tự xây được cái gì biết xây à, à trước cũng hay đi xây à không đi không đi xây nhưng mà à, em chỉ tự xây à, lồng của em thôi À. tự làm được của nhà à. tự làm được của nhà à. cháu này tên gì đây con tên gì đây con tên là à, hờ thị say hờ thị say say say vâng à. Ừ. anh anh cha này là trước học hết lớp mấy Đang dạ, ơi. Ừ. học hết lớp 9 rồi anh à lớp chín à Ừ. ừ. nói vẫn ngọng sau này phải nói giỏi hơn bố nhưng tinh kinh phải giỏi hơn bố ừ. nha con cố gắng học <laughs> học hỏi nói tiếng kinh giỏi hơn bố cơ dạ, để bác vào đây chú về đây chú nói chuyện với con nhỉ dạ. yeah. nhà em giờ chỉ, ừ. em chỉ học hết lớp chín rồi ừ. à. có kia là có cây gì đấy nó nhỉ cây nào cây như kiểu cây ớt ấy ớt rồi à? ừ. đang ăn ổi ổi gì đấy là chú xem là ồ ổi đỏ thế là con à, học học dưới ấy à học dưới xã vâng. thế là chị gái không về cùng à Vâng, không phải cùng con à? Hà đi. Ừ. Ờ. Không, Hà mặc ta. Thì à. gái ngủ ở đấy, gái ngủ ở trên trường. À, không, không, không, nói, không nói được nhờ. Do là cháu uh, chưa ấy. Chắc là chị gái sẽ nói tốt hơn nhờ. Chị gái bên nói. Ừ. Chị, chị à, cái đấy biết nói mà à, nó không, uh, không không muốn nói không muốn nói ha nhưng mà nó biết tiếng kia nữa Ồ, này phải đi chân đất và này hỏng rồi Nhờ đi phải đi dép vào Không phải là con run Con dế nó ăn đi dép cho chú này này Đấy, phải đi dép liên tục Ờ, đi dép như ấy này cái Con này mới được Đấy À, Tại đi lấy dép Họ, ờ, hôm nay thì họ giết chúng mà Ừ. Dế là bị uh, ờ, mới non À, thế à? Cũng ngày vậy bị mới một đường Dế nó à đấy à, vâng. à. có nhiều ngược một con quá thì ừ. nó uh, một điều nhưng mà nó à, điều nó đi uh, học một ngày thì nó lại ừ. mới một ngày lại mới thôi ừ. vừa như, như anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi em à ừ. em là hơn ờ, ba mươi tuổi rồi anh ạ ba mươi tuổi á à? Ôi nhìn già thì ba mươi tuổi nhìn già năm ờ. à, à con trai vào hâm mông thì rất là người ta kham khổ bé lên nhìn mình rất là già dạ. em mới 30 tuổi thôi thế là làm em rồi anh năm nay ba mấy rồi gần 40 rồi Đấy, Diễm ơi, ôi cháu bà đeo dép rách à? À, đấy, bảo các cháu đeo dép mà đeo ngay Rồi sau này các con đeo vào nó đỡ con run nó ăn, nó bệnh tật đấy hôm nào còn cháu à, nư nữa nhờ cháu nư thì chưa đi học ở xã chưa về là có hai chị em ở nhà về đây mình vào thăm chủ yếu hoàn cảnh của cháu và biết cái hoàn cảnh của cháu và ghi hình lại qua trong cái nhà của cháu và của anh à, của em cha với anh chị nhé em cha thì là hiện tại đang ở bản Háng Trắng Lư huyện Mù Căng Trải tỉnh Yên Bái mà nơi hiện tại mình đang làm con đường đấy đấy cũng rất là hoàn cảnh hoàn cảnh của hai cháu đó cháu phà và cháu nư nu nhờ ừ, cháu nu thì à, hôm nay chủ yếu vào để thăm hỏi các cháu và tình hình xem cháu như thế nào và điều kiện ăn ở học hành làm sao thì mình chỉ biết được qua của em à, cha đã nói lại như vậy thì hoàn cảnh rất là khó khăn theo nhưng mà ra cũng, cũng được xem tận trực mắt kiến Đấy, kinh tế hầu như là phải dồn hết vào em đó để nuôi mẹ già này nuôi vợ này Đấy, ba cháu nhỏ con của anh này hai cháu là con của anh trai một côi đấy thì à, quý các anh chị nào mà có xem được cái video này thì mong kính mong mọi người hãy chia sẻ để nó à, cộng đồng mạng tấm lòng vàng tấm lòng hảo tâm có thể giúp gia đình là em cha có thể phát triển kinh tế một con gì đó nuôi đấy để có thể là giúp uh, hai cháu mồ côi và giúp cả gia đình em là có một điều kiện kinh tế nó tốt hơn đấy thì ra rất là mong muốn là như vậy và có lẽ là mình cũng à, xin phép được được kết thúc cái video của Giang này hôm ở đây thì có lẽ là mình phải về để chuẩn bị là có thể mình sẽ tiếp tục là xem con đường sau khi mà nó đã hưởng nắng lên thì à, Giang xin hẹn quý các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người là video tiếp theo nhé có lẽ là em về đây nhé ừ. chúc sức khỏe nhé ờ, chúc sức khỏe em nhé vâng. khi nào mà ấy thì nếu mà ấy thì anh sẽ ờ, sang để ấy ừ. giúp được à, à, hai cháu à, phà và cháu nu không nhỉ cô các con chụp ảnh à à đấy à, <laughs> đấy nhỉ đấy. cái màn màn hình vỡ toang rồi à.